à, chào các bác nhé hôm nay ờ, tôi sẽ giới thiệu với các bác một cái loa độ chuyên đánh xẻ nhé độ đánh xẻ chuyên nghiệp độ siêu chét các bác nhé để cho các bác nắm được thế nào là loa độ mà cái bộ loa độ thì có những cái gì và giá tiền là bao nhiêu thì bây giờ như anh em chơi thì các bác thừa biết là là cái loại mà âm thanh tiếng chim sẻ ấy thì nó hoàn toàn khác với âm thanh tiếng khác là nó cần cái độ âm chép và âm trung nhiều hơn âm bát là không cần Ờ, khi các bác mà những cái loại loa điều khiển từ xa hay là những cái loa mà có cái gọi là loa màng giấy như này này loa bát màng giấy như này này thì âm thanh nó rất là ồn các bác sẽ đánh xẻ sẽ không hiệu quả đánh văn nghệ một hai con thì còn đánh được chứ à, các bác đánh chuyên nghiệp mà ngày mấy chục con trăm con thì đánh vào cái loa này là là không thể đạt được nhé à, ờ, để mà độ cho cái loa đánh xẻ thì có rất nhiều cách độ thì lúc khác tôi sẽ làm video giới thiệu các cách độ cho các bác nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cách độ mà đạt được hiệu quả cao nhất với âm thanh uh, trung thực nhất uh, hay nhất giống với tiếng xẻ nhất đó là độ cái con uh, gọi là độ siêu chép các bác nhé siêu chép siêu chép ở đây thì bao gồm là một con chép uh, thạch anh màng giấy là con này con chuyên dụng là con thạch anh màng giấy này và kết hợp với một con chép thạch anh dây đồng hay ờ, anh em mình gọi con này là con ờ, chép thạch anh đồng sung hay là con ờ, con thạch anh siêu chép nhé gọi là con chép dây đồng đi thì hai con này nó kết hợp vào nhau thì sẽ cho ra một cái âm thanh chuẩn nhất công suất đạt lớn nhất tốt nhất cho các bác đánh sẻ nhé à, và cái cách làm cụ thể như nào ấy, thì tôi cũng sẽ có cái video hướng dẫn các bác chi tiết sau nhé nhưng hôm nay được giới thiệu với các bác thế nào là bộ loa độ siêu chép rồi nhé thì đây à, khi các bác uh, có nhu cầu mua đa độ và đánh sẻ thì sẽ làm trên cái nền là cái loa VKE 898 thì độ ổn định nó cao nhất công suất nó lớn nhất nó đạt được nhất cho các bác nhé đây. Đây. thì bây giờ khi làm như vậy ấy, thì là sẽ hàn một con xét ờ, uh, bằng giấy này cộng với một con uh, dây đồng này để cho nó kích hoạt cái con bằng giấy này lên nó đạt công suất lớn nhất âm thanh trong nhất thanh nhất và sẽ bóc con loa bát ra nhá bóc nó mát ra mở ra ngoài các bác nhá bóc nó mát này ra ngoài này và sẽ lắp gọn ghẽ ở trong này lắp vào trong này luôn cái này là lắp rồi nhá khi bóc nó mát rồi rất là nhẹ cái này đây chỉ khoảng ờ, hai nặng rưỡi thôi các bác nhá còn có hơn hai nặng một chút thôi đấy thì như này là một cái loa độ Ồ, âm thanh đánh xẻ thì các bác nghe sơ này tiếng nó rất là trong rất là thanh nhé cái loa để mà độ lên nó đánh xẻ ấy, thì hiện tại bây giờ ấy, cái loa VKE các bác nhá VKE 898 phiên bản 2018 phiên bản mới nhất nhá là phù hợp nhất tại vì cái loa này ấy, là nó độ ổn định nó cao và nó có cái con IC công suất này này con IC công suất nó lớn nó có thể kéo được ba chiếc như này ba cặp chiếc như này nếu mà các bác muốn ờ, đấu ba cái ừ, xoay ra ba hướng có bình thường chỉ cần một cái thôi thế còn mấy cái loa mà loa 898 ờ, của điện sạc 5V ấy là ờ, con DC nhỏ hơn là sẽ không độ được các bác nhá nó không kéo được và cái mẫu loa E76 mà mới và lô hàng mới về gần đây ấy, thì nó cũng bóc mất con DC to rồi không đạt công suất là cũng không độ được các bác nhé bây giờ tôi giới thiệu với các bác là độ trên cái loa này là hợp lý nhất với cái loa này là loa ờ, đời 2018 nó hay ở cái chỗ là đầu tiên nhé các bác nhé các bác bật nguồn lên này các bác bật nguồn lên đấy thì loa nó sẽ không phát luôn nhá loa nó không phát luôn mà nó chuyển sang chế độ tạm dừng PAUS để cho các bác điều chỉnh file ví dụ như các bác muốn ờ, chọn file số 8 ờ, chẳng hạn và muốn âm lượng số là bao nhiêu thì các bác chọn làm sao cho hợp lý khi các bác ờ, đã đưa loa lên trên xào rồi các bác bấm vào đây thì nó mới chạy nhé Đấy. và một điểm đặc biệt nữa là cái loa này ấy, các bác không phải can thiệp bất cứ cái gì hết nó chạy ấy, nó sẽ chạy ở cái chế độ là một bài duy nhất không tự chuyển sang bài khác thì các bác tránh được cái tình trạng bị nhảy mất file nhé đấy nó sẽ chạy hết một bài và nó sẽ tự động quay lại lập lại còn các bác muốn lách chuyển thì các bác ấn vào nút lách ở trên tay điều khiển nhé và cái loa này là cái dòng loa có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhé tắt nguồn trên tay điều khiển thì cái chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển ấy thì các bác ấn và giữ nút vào đây khoảng 3 đến 4 giây thì cái loa này sẽ tự động tắt nguồn có nghĩa là cái số này là sẽ mất hết này nha các bác nhé đây các bác này tắt nguồn này Đấy, các bác thấy không nó tắt nguồn đây là nó mất hết số luôn để nó tiết kiệm pin nha các bác nhé đấy loa có chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển à các bác mở nguồn lại các bác hãy ấn từ 3 đến 5 giây Đây mở lại và sẽ hoạt động luôn nha các bác nhé Đây là phần giá của cân loa độ này và phụ kiện độ ấy thì là đầu tiên đây là giá của con siêu chắc các bác nhé à, nếu mà các bác mua cái check này không các bác mua check này không này thì giá là 120 nha các bác nhé 120 là đã bao phí ship rồi ờ, các bác ờ, muốn về độ kiểu gì theo ý các bác thì các bác mua check này không rồi các bác mà muốn mua siêu chép đã độ sẵn như này rồi nhá là cái con à, thạch anh dây đồng này là thêm 15.000 này và thêm 15.000 tiền công hàn nữa là thêm 30.000 nữa thì sẽ là một trăm rưỡi một trăm rưỡi này nhá các bác nhá một trăm rưỡi này thì sẽ là bao phí uh, ship nhanh cho các bác đi toàn quốc nhá là con siêu chép còn khi các bác mà mua loa độ mua loa mà độ luôn siêu chép ấy thì các bác sẽ được ưu đãi các bác nhé ưu đãi là tính cái bộ siêu chép này là giá 100 nghìn cộng thêm một tiền loa và cái loa VKE 898 này thì bên đơn vị chúng tôi đang cung cấp với cái giá là rưỡi nhá các bác nhá thì các bác thêm ờ, cái bộ siêu chắc này 100 nữa là rưỡi và sẽ bao phí cho các bác đi toàn quốc và cái loa bát này này cái loa bát bóc ra này thì sẽ bỏ vào cái bộ loa và gửi trả cho các bác luôn sau này các bác mà đánh ờ, cuốc đánh bịp các bác cần dùng cái loa bát này thì các bác hàn lại và các bác lại dùng tiếp nhé tiếp tục dùng thì đấy là cái giá là giá công khai của cái bộ loa ờ, độ và loại à, và loại siêu chép để các bác chuyên đánh sẻ nhé đây là cái giá công khai là các bác à, mua hàng thì xem à, kỹ video để nắm được giá cho tiện thể mua hàng nhé Thế các bác mua hàng các bác chỉ cần liên hệ trực tiếp với các đầu số của shop thì sẽ có nhân viên nghe điện thoại tư vấn và trả lời các bác nhé à, các bác xem kênh viên youtube của shop vui lòng đăng ký kênh để các bác cập nhật được những video mới mà shop giới thiệu à, sau tôi sẽ đăng tải những video hướng dẫn cụ thể cho các bác cái cách uh, không cái cách hàn cái loa chép uh, ờ, ờ, siêu chép này như nào nhé và cách làm ờ, cụ thể bộ loa độ như nào nhé nó sẽ có video hướng dẫn cụ thể cho các bác thì hôm nay là giới thiệu với các bác cái loại loa loa độ nhé loa độ siêu chép cho các bác đánh sẽ chuyên nghiệp âm thanh rất là tốt nhé rồi xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhé